Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em một sản phẩm đến từ nhà HP để tiếp tục series về những dòng máy chạm đáng mua Ở video trước, mình đã có bài đánh giá chi tiết về chiếc 17G3 Còn hôm nay, mình sẽ gửi tới anh em bài đánh giá chi tiết về chiếc 15G3 Và không để anh em phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bài đánh giá ngay bây giờ Thiết kế tổng thể máy vẫn giữ nguyên nét thiết kế huyền thoại từ dòng G1, vẫn là những đường nét quen thuộc, các góc máy được bo tròn, độ hoàn thiện cao, khung sườn được làm từ hợp kim nhôm và magie, đạt tiêu chuẩn quân sự Mỹ, do đó máy trông rất cứng cáp và khỏe khoắn. Có điều mình không thích là viền màn hình máy khá dày và trông giống như những chiếc máy laptop phổ thông. Bên cạnh bản lề chúng ta có giải loa vô cùng lớn chạy ngang thân máy và đục đục các lỗ chính xác và tinh xảo. Điểm nổi bật nhất trong thiết kế của máy là đường diamond cắt sáng bóng chạy xung quanh thân máy tạo nên nét gì đó sang trọng và lịch lãm. Tổng quan về thiết kế, chiếc máy trông đơn giản, khỏe khoắn và trông cũng không kém phần sang trọng. Bàn phím và touchpad Thứ đáng tiền nhất và cũng là thứ mình thích nhất đó chính là bộ bàn phím full size Không biết các bạn có cùng suy nghĩ như thế không? Tuy nhiên, mình luôn cảm thấy thoải mái vì mỗi khi dùng những chiếc máy có bàn phím full size Nó không gò bó và thiếu thốn như cảm giác ở trên bàn phím rút gọn Chiếc HP ZBook G3 này được trang bị bộ bàn phím cho cảm giác gõ khá tốt Mình đánh giá nó chỉ xếp sau bộ bàn phím trên những máy ThinkPad Hành trình của phím không quá sâu nhưng bù lại độ phản hồi và độ nảy của phím rất tốt Với touchpad G3 được bê nguyên từ tắt pad G1 lên cùng 6 phím bấm huyền thoại từ những máy chạm. Cảm giác di chuột thì cũng không có gì để phàn nàn, nó nhạy, êm và rất là chính xác. Vì là dòng máy Mobile Workstation nên HP trang bị hầu hết các cổng kết nối cho G3. Điều này giúp anh em thoải mái làm việc mà không lo đến chuyện phải mua các đốc chuyển đổi, vừa đắt tiền mà chất lượng lại vừa không cao. Cụ thể, cạnh phải có hai cổng Thunderbolt, HDMI, hai cổng USB và jack audio 3.5. Cạnh trái của máy có cổng LAN, VGA, USB Type A SD card so với chiếc máy 17G3 mình đánh giá hôm trước Chiếc máy này chỉ thiếu duy nhất là Smart Card do kích thước của dòng 15 inch nhỏ hơn Về loa, đây là thứ đáng để anh em hưởng thụ sau những giờ làm việc căng thẳng HP đã mạnh tay lắp cho G3 bộ loa đến từ B&O một thương hiệu âm thanh hàng đầu trên thế giới Chất âm loa thì không còn gì phải bàn cãi cả Âm lượng lớn, âm thanh tái tạo chân thực Và có thể nói đây là thứ mà nhiều người dùng máy chạm khác mơ ước Ngoài ra thì máy còn được trang bị cảm biến vân tay một chạm để tăng cường khả năng bảo mật khá là thời thượng đúng không anh em? Về màn hình, máy sử dụng màn hình với kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD cho góc nhìn rộng, sáng, độ sáng đạt 306 nit. Về độ chuẩn màu, máy đạt 95% sRGB, một con số khá cao với nhu cầu của anh em dùng đồ họa 3D. Mình nghĩ rằng màn hình máy như vậy là quá đủ dùng. Đối với một chiếc máy chạm, bên cạnh độ bền thì cấu hình là thứ mà chúng ta đáng quan tâm nhất. Chiếc ZBook 15G3 bên cạnh mình đây là được trang bị cấu hình ở mức cơ bản. Nghe cơ bản thì nhiều anh em sẽ bảo là nó yếu sinh lý, tuy nhiên không phải như vậy đâu. Máy chạy con chip Intel Core i7 6820HQ, 4 lõi 8 luồng, xung nhịp 2,71 GHz. Đi kèm với con chip này là các màn hình rời Quadro M1000M, RAM 16GB, ổ cứng SSD 250GB. Tuy nhiên, anh em có thể nâng cấp thêm RAM và ổ cứng cho máy để tối ưu hiệu suất hoạt động Máy vẫn còn một khe M2 và hai khe RAM. Lưu ý chiếc máy này chỉ có thể nâng cấp tối đa 32GB RAM. Về hiệu năng, với thông số và cấu hình nghe ấn tượng như vậy, ngại gì mà anh em không làm một vài bài test về hiệu năng để xem sức mạnh của em nó ra sao anh em nhỉ? Đầu tiên, mình dùng phần mềm Crystal Ditmark để đo tốc độ ghi đọc của máy. Kết quả cho ra lần lượt là 531 MB tốc độ đọc và 492 tốc độ ghi. Tiếp theo, mình cho máy render một video Full HD có dung lượng khoảng 3 GB Thời gian để chiếc máy hoàn thành rơi vào khoảng 6 phút. Cuối cùng, mình dựng hình ảnh 3D bằng Maya, phần mềm đồ họa mà các anh em hàng ngày đang phải sử dụng. Anh em có thể thấy máy xử lý rất nhanh nhẹn các tác vụ và không có sự giật lag nào cả. Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình xử lý các tác vụ cũng không lớn, máy chỉ ấm lên chứ không nóng. Một phần là HP đã làm bộ tản nhiệt quá tốt, một phần khác là do máy được trang bị bộ vỏ kim loại nên quá trình tản nhiệt rất nhanh chóng. Để đáp ứng được cấu hình như vậy, HP đã trang bị cho G3 viên pin dung lượng đến đến 90Wh Thời lượng sử dụng đối với các tác vụ nặng như xử lý hình ảnh 3D rơi vào khoảng 4 giờ. Nhưng mình có một lời khuyên chân thành cho anh em là hãy cắm sạc để máy đạt được hiệu năng tốt nhất. Tổng kết lại, với mức giá loanh quanh 25 triệu đồng cùng cấu hình phần cứng mạnh mẽ, khả năng giải trí tuyệt vời, HP ZBook 15G3 là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đối với những anh em nào đang cần tìm cho mình một chiếc máy chạm. Trên đây là bài đánh giá chiếc ZBook 15G3 của mình. Vậy anh em có ý kiến đóng góp hay bất cứ thắc mắc gì liên quan hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment của video này. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.